sẽ đi qua cái tư duy số 7 là không được bỏ cuộc nha không bỏ cuộc ha các anh chị ha never give up Kiên sẽ kể cho anh chị nghe một câu chuyện kinh điển của toàn thế giới nha các anh chị nha Dù chúng ta đã nghe rồi nhưng mà bây giờ chúng ta nghe lại theo một cái phân tích khác Đó là hai người cùng thi với nhau trong một cuộc đua Đó chính là thọ, thọ chạy rất là nhanh Giống như chân có làm gì, có gánh lò xo hay sao mà búng nhảy rất là nhanh Ngay cả hổ hay là sư tử mà muốn vồ được con con thỏ cũng cực kỳ khó khăn và vất vả luôn vì thỏ nhanh lắm anh chị ạ à. nhanh thoăn thoát luôn đang nhảy chỗ này là sẹt qua chỗ kia sẹt lại chỗ đó đó là thỏ rất là nhanh nhưng mà rùa thì sao các anh chị đi rất là chậm bởi vì rùa phải gánh trên lưng mình ngôi nhà của mình đó chính là cái mai rùa và xác suất để thỏ thắng là 99% xác suất để mà rùa thắng cuộc đó là 1% nhưng tuy nhiên con rùa nó vẫn tham gia và không bỏ cuộc và trong khi đó con thỏ thì tốc độ nó rất nhanh nhưng mà nó làm sao các anh chị ạ à? phân tâm sao nhán giống như những người á, có một cái lợi thế rất tốt nhưng họ lại phân tâm vì cái điện thoại chơi game nè mất tập trung vì những cái thứ công nghệ trong khi đó con rùa nó vẫn cứ tập trung nó không màng quan đến bất kỳ gì gì nó cứ từng bước từng bước từng bước một đi về tới đích các anh chị ạ à, và nó chiến thắng vậy là bài học ở đây là gì là không bỏ cuộc có đúng không các anh chị chúng ta hãy comment xuống bên dưới là không bỏ cuộc để chúng ta thắng để chúng ta học ngay cái từ khóa này luôn đi ạ à. cảm ơn chị Nguyễn Thị Phường rồi cảm ơn thầy à rồi chúng ta hãy comment không bỏ cuộc xuống bên dưới để chúng ta học luôn cái từ khóa này vào trong đầu luôn đi à ghim vào trong đầu mình luôn và Kiên sẽ kể tiếp cho anh chị nghe câu chuyện nha có rất nhiều câu chuyện vì Kiên rất nhiều chuyện rồi cuộc đua các anh chị à cuộc đua trong cuộc đời của chúng ta nó giống như một cuộc đua vậy và chúng ta sẽ có ba nhóm đối tượng khác nhau đối tượng thứ nhất là khán giả khán giả là sao các anh chị khán giả là những người không tham gia vào cuộc đua họ đứng quan sát đánh giá và phán xét họ không có kết quả họ những là zombie vô hồn vậy và cuộc đời của họ muốn ra sao thì sẽ ra đại diện cho những người mà suốt ngày chỉ học rồi làm việc cho nó có rồi sau đó về là bấm điện thoại chơi game họ là những người khán giả họ không có nỗ lực như là học tập à, rồi rèn luyện bản thân mình không nỗ lực cho ước mơ và tương lai họ giống như là những khán giả chỉ đứng quan sát ở ngoài cuộc mà thôi và kết quả của họ là sẽ không có và họ rất khó để thành công người thứ hai là những người gì à? không bỏ cuộc những người này hành động và sao ạ à? giảm động lực có nghĩa ban đầu họ có tham gia họ khá hơn người khán giả nhưng trong quá trình làm các anh chị họ bắt đầu nhục chí nè phân tâm sao nhán là họ bỏ cuộc giữa chừng năng lượng của họ bị tụt xuống nha các anh chị và họ không có đạt được kết quả như mình mong muốn họ thiếu ý chí và họ không cương quyết đến cùng họ giống như là con thỏ tham gia vô cuộc đua vậy nhưng lại bỏ cuộc giữa dừng còn những nhà vô địch thì sao các anh chị là những người hành động một cách mạnh mẽ quyết liệt quyết tâm cam kết cho chiến thắng ha các anh chị ha họ tham gia với cuộc đua 100% năng lượng rồi các anh chị đã thấy đó Vậy chúng ta đang là đối tượng nào trong cái cuộc đua này à? Chúng ta đang là ai trong cái cuộc đua này đây hả các anh chị? Là sao ạ? À? Chúng ta là người khán giả hay chúng ta là người bỏ cuộc hay chúng ta là những người quyết tâm trở thành nhà vô địch đây ạ? À? Chúng ta là ai? Tôi là ai và đây là đâu? Rồi, chúng ta tiếp tục nha các anh chị sẽ thấy cái hình ảnh này rất quen đúng không ạ cái chàng cái ông này á ông ông đào kim cương tới nơi rồi chỉ cắt cái vạch đích còn có làm sao một bước chân nữa nhưng mà ông ta lại không có cố gắng tới cùng ông ta tới đây ông ta cảm thấy ề hoại rồi ông ta mất đi cái niềm tin rằng chắc không có kim cương đâu mệt quá chán quá thôi bỏ cuộc thôi đi cho nó khỏe về nhà uống bia cho nó sướng trong khi đó chàng trai này vẫn còn rất là hăm hở nè tiến đến cái cái mỏ kim cương và cuộc sống của chúng ta cũng như vậy các anh chị à khi chúng ta vượt qua một cái nghịch cảnh nào đó thì tự nhiên cái trái thơm trái ngọt nó sẽ đến với cuộc đời của chúng ta còn nếu như chúng ta nỗ lực 99 phần trăm thì nó cũng bằng không ha à, các anh chị à có rất nhiều người ngoài kia khi thấy được cái quảng cáo cai điện thoại cai nghiện game này họ bấm vào cái nút đăng ký nhưng đến cuối cùng thì sao số lượng người bắt đầu giảm xuống rồi đến ngày 1 rồi ngày 2 ngày 3 chỉ còn lại những anh chị là những người nào đi đến được cái chặng đường này đều là những người làm sao ạ à? những người siêng năng chịu khó học tập nhất Kim rất là trân quý những anh chị còn lại trong chương trình này đều là những người cực kỳ là sao ạ à? siêng năng chăm chị và như vậy Kiên lại sẵn sàng cho đi hết năng lượng của mình sẵn sàng cho đi những cái tinh hoa của mình những cái tư duy kiến thức này cho các anh chị ha và Kiên sẵn sàng là sao mỗi ngày các anh chị chỉ cần comment thôi là Kiên đã tặng sách cho anh chị rồi rất là đơn giản và rất là dễ thắng cuộc luôn việc của chúng ta chỉ có hành động thôi tin tưởng vào bản thân mình và hành động tự nhiên kết quả nó sẽ tới giống như chị Nguyễn Thị Phượng vậy hôm bữa chị thấy chị Hà thì nhiên là đạt được kết quả là được được chạy rồi thì chị Phượng nói rằng tôi nhất quyết là tôi phải đạt được hai cái quyển, quyển sách này và chị chat là trong nhóm là tôi xuất quyết tâm tôi sẽ đạt được và ngày hôm qua chị coi như là chat một cách hết mình nhiệt tình luôn và kết quả nó đã tới rồi nó đâu có khó gì đâu cậu minh chị thành công với thất bại thì thành công dễ dàng hơn thất bại chỉ đơn giản là kỷ luật và quyết tâm thôi rồi có đúng không anh chị rồi chị Hà Thị Nhiên đó nhà vô địch chúc mừng chị Phường chị Hà Thị Nhiên với chị Phường đều là những người sao à hành động chỉ có comment thôi mà đã được nhận hai cuốn sách rồi trong khi đó Kim phải bỏ ra cả năm trời để viết sách rồi in ấn bao nhiêu tiền cả hàng trăm triệu để in ra những cuốn sách đó rồi bây giờ tặng cho các anh chị vì của nhi có chỉ có chat thôi là đã được nhận những cuốn sách quý đó rồi còn cái gì thành công đơn giản hơn thất bại vì chỉ đơn giản là hành động một cách quyết tâm và kỷ luật thôi và các anh chị thấy đó ở đây là một bình nước sôi nha anh chị ý ghi muốn nói là gì nước mà 99 độ thì không ai gọi là nước sôi cả nước phải đạt đến 100 độ thì mới được gọi là nước sôi thì thời điểm này lượng đủ thì chất sẽ đổi và sau đó là từ thể lỏng chuyển thành thể khí và thăng qua bay lên trời việc thành công của chúng ta cũng vậy nếu như nỗ lực 99 phần trăm nếu như chúng ta chỉ nóng mà nhiệt kích 99 độ thôi nếu như chúng ta chỉ có bước 99 bước thôi chúng ta không đi đến con số 100 thì chúng ta không thể nào cán đích được và chúng ta có thể thành công được trong cuộc sống của chúng ta phải cán đích 100 phần trăm ha anh chị ha anh thấy anh chị thấy những kiến thức này có tuyệt vời không ạ à? nếu tuyệt vời thì comment xuống bên dưới là tuyệt vời đi ạ à chúng ta phải có bắt đầu thì phải có kết thúc các anh chị ạ à. giống như đọc một cuốn sách đọc hai ba trang cảm thấy chán quá thì các anh chị phải đọc cho đến trang cuối cùng nha những anh chị nào được tặng sách á, khi mà thấy cuốn sách thì rất là hào hứng nhưng đọc được 10 cuốn 20 trang rồi bắt đầu làm sao là chán mà nạn mà bỏ cuộc dưới rừng có rất nhiều người như vậy các anh chị ạ à. hãy tập cho mình làm sao bắt đầu thì phải có kết thúc đọc một cuốn sách thì phải đọc cho xong cuốn sách đó học tiếng Anh ra kỷ luật mỗi ngày là phải học 30 phút thì mỗi ngày đều phải học không được bỏ cuộc giữa chừng rồi cảm ơn tuyệt vời cảm ơn chị Lê Thị Lý cảm ơn chị Minh Nguyệt nè tuyệt vời cảm ơn chị Nguyễn Thị Phường nè rồi rồi chị Nguyễn Thị Phường nói rằng thành công dễ dàng hơn thất bại vì chỉ đơn giản là kỷ luật đúng rồi đúng rồi đó chị à, chị Phường ơi rồi chị Hà Thị Nhiên biết ơn năng lượng và trí tuệ của thầy hôm nay em đã học được một cuốn thầy em đã đọc xong một cuốn thầy thầy tặng rồi à rồi cảm ơn chị nha em đang đọc cuốn sách thầy à chị Nguyễn Thị Phường mỗi ngày đọc một chương tuyệt vời lắm chị Phường à mỗi ngày chúng ta đọc một chút một chút nhưng mà đừng bỏ cuộc cảm ơn tinh thần học tập của của các chị à rồi các anh chị biết không ạ à, để mà chúng ta thành công á chúng ta phải làm bất kỳ điều gì, gì đó đúng đủ đều và đạt ha các anh chị ha kiên trì và kỷ luật thì nhất định là chúng ta sẽ thành công và tạo nó thành một cái thói quen ha các anh chị ha